bánh ừ, đây bánh trôi con ạ bánh gì hả con bánh trôi sao con bảo bánh năm ngoái được lặn ờ, bánh trôi một lần rồi nhờ năm ngoái vừa xay bột vừa lặn bánh trôi năm nay thì biết xay rồi có lặng không nhật ơi không lặng à thôi cứ xay đi không để bố để bố để bố xúc cho con cứ xay đi Đấy xay bao giờ hết cái chỗ đấy đi Ngồi gần nào Một tay thôi à? Kinh thế à, Hai tay à? Một tay hai tay đều được Cái nào thoải mái thì Rồi ờ, nhổm cái đít lên Năm nay là biết xay rồi, lặn bánh cũng biết rồi nhỉ làm một viên bánh trôi bố xem nào con hướng dẫn các bạn làm bánh trôi nè. con con hướng dẫn mọi người làm bánh trôi như thế này là đây là gì nhỉ bánh trôi không đây là bột này đây là bột đây là đường đây là đường mật mật mình cho mật vào đâu nhỉ đây à. vào giữa xong rồi làm gì ấn xuống ấn xuống xong bắt đầu dùng bột bọc lấy mật rồi còn mẹ làm được ừ, mẹ làm được đấy con làm được nhiều đây này đây con để riêng của con ra tí nữa mẹ nộp riêng cho con ăn Đấy, nhá Ôi tròn thế Ơ cái của mẹ mà Người con đây, người con này con nặn đây Tròn phết nhỉ Năm ngoái ngồi Năm ngoái ngồi còn à, bôi bột lên mặt Xong rồi vứt bột lung tung Lặn hình con gà, con gớt các kiểu nhỉ <laughs> Đây con biết làm rồi. Con bọc kín là bọc mật à, kín là xong bắt đầu với V tròn. Đấy. Các bạn hình gì đấy? Đã rơi lên một xem nào. Ờ đúng hình quả trứng rồi. Quả trứng mở ra. Trứng mở ra. À, trứng khủng long. <laughs> Cái này là cái gì hả con? Đường Đường có vị gì? Vị, vị, vị, vị cam Ơ, à, đường có vị cam? Đường, đường. Đây của con đây Thử ăn viên đường thế nào Ăn viên nhỏ không nào Năm ngoái chưa lặn xong thì ăn hết bát đường rồi mình sẽ luộc bánh trôi nha ạ ừ, bây giờ mẹ sẽ lấy một cái này con vớt đây này đây là những cái mà chỗ cho những, những viên mà con con luộc đây đúng không là những con viên mà con nặn đây đúng không bây giờ mẹ của mẹ đúng rồi của mẹ đây là của con đúng không đây, đây là của bố đâu đây là một bát nước sạch sau khi mình luộc xong mình sẽ sẽ dùng cái muôi này mình hớt và mình cho vào bát nước này nước vâng lạ ừ. đấy đây nước sôi rồi đây nha nước sôi rồi bây giờ con đặt lên này mình cho vào đây nhẹ nhàng nhẹ nhàng thôi không có bọc nhẹ nhàng thôi đấy làm cho tiếp đi <laughs> còn bóng nhẹ nhàng thôi không bỏng nữa cao lên cao lên thế nóng không Mẹ giúp nhá ăn chả sợ ăn chả sợ à rồi nhẹ nhàng thôi đúng rồi nóng không cho nhỏ lửa đi nha nhẹ nhàng thôi rồi mình cho à, mình trôi vào thì mình lấy cái nắp này mình đậy vào bóng vào các bạn nhỏ không được tự ý làm cái liên quan đến bếp khi không có bố mẹ ở đấy nhá các bạn đi các bạn các bạn làm cẩn thận nhé. các bạn làm cẩn thận nhé. không làm bỏng đấy không làm bỏng đấy ngày trước mình mình bị bỏng rồi đúng không mình không được sờ đây là bát nước sạch bát nước sạch ờ, ông sờ tay vào tay con đang có nhiều bột ông sờ vào thì tìm nữa lại cho bánh trôi vào nó lại bị bẩn con hiểu chưa à nó chưa khi nào thấy bánh trôi nó nổi lên ý khi nào con thấy bánh trôi nó nổi lên thì là bánh trôi chín rồi còn nó đang lặn xuống dưới như thế này nó chưa chín đâu con ạ hiểu chưa dạ. ừ bây giờ chỗ này nóng con không được sờ vào nó đang sôi hơi nó bốc lên như này mà con sờ vào là nó bị bỏng đấy ừ. đúng chưa bây giờ mẹ sẽ giúp con nhá đấy nhìn thấy nó sôi chưa đấy bánh trôi nổi là chín này đấy đấy mình cho đợi chúng mình đợi nó nổi hết lên rồi chúng mình ấy nhá rồi chúng mình ờ, vớt ra nhá đây mẹ đã chuẩn bị sẵn cái này rồi tí nữa con vớt được không con vớt thì con cho ra cái bát nước lạnh bên cạnh nhá con con vớt nó để vào bát bên cạnh nhá từ từ nó chưa nổi hết con ạ rồi con đọc bài thân em vừa trắng này vừa tròn đi Thân em vừa tròn vừa ném <laughs> Thân em thì Thân em vừa trắng lại vừa vừa thơm vừa thơm vừa thơm chân em vừa thân em vừa trắng lại vừa thơm bảy nổi ba chìm với nước non chìm chưa Mẹ nghĩ là chín rồi con ạ. Con phải hỏi là chín chưa hả mẹ? Chín chưa hả mẹ? Thật sự nha. Chưa chưa con ạ. Đợi nó nổi hết lên để mẹ khoáng lên một lần giúp con nhé. Ai con khoáng lên. Thế. Nhẹ nhàng, không có bắn nước ra là bỏng đấy. Đấy vì con đúng rồi đã. Ờ, khoáng lên một tí nữa. Thôi thế thôi. Đây là bát nước sạch, bát nước nguội sạch, bát nước sôi. Sau khi sau khi mà bánh trôi nó nổi lên như thế này nhá tức là nó chín rồi thì chúng mình sẽ vớt ra và để vào bát nước đun sôi để nguội này nào con vớt đi con vớt đi rồi nhẹ nhàng đổ vào đây đúng rồi tiếp tục nhẹ nhàng nhá giỏi quá tiếp theo hết cho nhỏ lửa vào nha nữa tiếp nữa à? đúng rồi, đúng rồi đợi, cho nó, chảy hết nước nóng xuống thì bắt đầu với đổ sang bên nước lạnh Trời ơi, léo quá bố ơi <laughs> Xong nha, mẹ tắt bếp đi Con biết tắt bếp không? cái nữa Mẹ tắt bếp giúp con nha Đây là cháu Min Vlog Wow, bát bánh trôi của Min Ngon thế Bây giờ con đang đợi để vớt ra đĩa à? thích ăn quá à, Thích ăn quá Chào Nào, con không lấy nước, con chỉ lấy bánh thôi nhá Đúng rồi Cho vào đây Đúng rồi, tiếp theo Không lấy nước đâu Mình dậy nhá, mình dậy này Khi mà con múc lên nó còn nước này con để nó ở đây con chắc như thế này nên nó hết nước đúng không đấy đúng rồi giỏi nhỉ đấy Khéo chắc nước chắc nước thôi tuyên này Cát nước Nó mà văng cái thì hất luôn lên mồm ăn luôn <laughs> dạ, Tiếp Đây nữa Tiếp tục Đây con cho vào đây này Cho vừa đủ một đĩa mà Trắng nhỉ, thơm thế Em vừa trắng lại vừa thơm Con cho nước đi <laughs> ừ ngon trong có đường trong có đường con ạ để mật đấy con thấy ngon không viên bánh trôi thì tròn trắng này lại còn thơm bên trong thì lại còn mật ngọt ngào quá tuyệt vời nhỉ